Kiều Vinh thay là Giêsu Ngài thân đã người Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ Ngài là vua quyền năng trí thánh Diệu Vinh thay là Giêsu Ngài thân đã người Cùng dâng lên đôi tay con là vua quyền năng chỉ thành vì chúa toàn năng đang được tôn thờ ta đang chúc tụng giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tan Giêsu Chúa Thánh ngài xứng đang được tôn thờ ta đang chúc tụng thế chúa vinh thay là Giêsu ngài thân đáng đời cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ ngài là vua quyền năng trí thanh ngài xứng đáng được tôn thờ và đang chúc tụng giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tân Giêsu Chúa thánh vì Chúa toàn năng ngài làm những phép lạ lớn lao thần duy Chúa không ai sánh bằng thần duy Chúa không ai như ngài vì Chúa toàn năng ngài làm những phép lạ lớn những phép là lớn lao thật duy chúa không ai sánh bằng thật duy chúa không ai như